cắt cái đi nháo nhanh mẹ tay đã thua lỗ này còn chia bài chia luôn cứ thế mà lên đấy khẩn trương trước thua mẹ hai triệu bạc đấy hai lít cơ nhanh hai hai hai hai triệu hai còn hai à thế là vào bốn mặt bằng luôn không tròn bữa cho ra cũng khơi luôn chứ còn năm còn năm à năm rồi ông phải bảy mới theo bảy này bốn đi, không tôi bỏ bốn cái mất bằng đi tôi bỏ nhá bằng này còn một còn một nữa còn một cưa á là mất nhiều đấy bạn chưa còn một cưa á thôi mà chứ cân cân vội thế mày, có tiếng bài ui giời đĩ đi bởi đi cân đi đĩ rồi ừ. cái gì ạ có tới đầu quy thôi cũng nghĩ rồi à? cũng nghĩ <laughs> ừ. thu tiền đi thu tiền nhanh phải chưa mất thời gian gà đấy nhỉ đĩ liêng gặp đĩ chia không không không cần cắt à thì đã phát kéo là giờ cắt cắt kiết phát trước là cũng cắt rồi phát trước phát ừ, kia cũng cắt này đường lại được tí điểm mình thua mẹ hai triệu ui rồi hai trăm cân cân đó hai trăm là cân đúng không ừ. còn năm đây à, còn 5 tuổi à, thế nhỉ 5 bắt bằng 7 là bằng còn lại cho 500 nữa gỡ con gà chứ bỏ cái bỏ bỏ mấy à con mấy con năm bỏ hết hai ông kia bỏ Còn 5 thôi 5 con 1 con 1 à Bắt bằng 1 Còn lại cho 1 nữa một con lại hai cứ mình như đấy thì mình cứ không cắt là là được điểm còn mẹ cứ cắt là là rất là cái gì ngay một con hai hai bắt bằng còn lại cho hai nữa đấy chưa nhớ à, có đồ chưa đồ bằng cái chữ S dao kiếm rồi còn ba chốt cái xem tối chốt, ra <laughs> chốt nó đã yếu rồi chốt là đã yếu rồi cho chụp bóng là anh em thì không, không sợ lắm không, không không không gì chứ một mình đánh gọi là không cần thì tí chết chứ. bắt bằng 3 triệu bằng thôi á bằng thôi á này thì bằng thôi á này rồi này thì bằng thôi á à, này úp vào lào anh đã Ờ, xếp đi, xếp, xếp nốt hộ, xếp nốt rồi Chỗ anh em Sẽ khắm nhỉ, cứ không bắt là y xì bị À, cứ cắt cái là y xì bị ngay ừ, Thế Sang tiền đi Bao nhiêu? Ừ. triệu nữa à? Triệu à? luật thì nó có luật rồi ừ. Một nhà này, Cái thứ này chết ngay Một nhà này Này, hết hơi, hơi, hết hơi Ừ. mày chạy ra kia mua tao bình oxy ở nắp rồi thở vắt thở ừ. chạy, chạy, gà đi ra gà anh em ơi chạy ấu đi hai nhà này thở oxy không ngày chết thật chứ chín aso rồi chứ thằng này quy cá thế đúng thế 200 chịu thừa hai anh nghe nghe điện thoại đâu bốn điểm bỏ hết rồi à? bỏ. ông này còn hai thừa ông bay đâu bay đấy đây ừ. tưởng úp rồi hai một hai còn một rồi hai còn một còn lại bốn trăm sao con lại con con dở dở ứng gương thế nhỉ to nên lên nữa 400 mà em về yếu đuối đó à. 400 này đuối chắc hơi đuối còn 3 triệu 3 triệu chịu Ồ oh. Mấy điểm mấy điểm mà lại thừa ra lại bỏ mấy, oh, mấy. 6 điểm <laughs> dọa như thật Ồ là 6 điểm mà dọa như đúng rồi à To lắm này Nó như có hàng thật đấy Xe mình cứ đuổi Lần sau gặp tôi thì tránh ra Ờ Ê Gà chưa Một vô tạ thọc Anh cho cắt cái đi Đỏ lắm rồi số, số bài con này cái đen rồi Đây Cắt đi xem nó là cái gì này. ơn rồi ơn rồi hai nít, hai nít, chịu chịu rồi Ô bỏ hết đây này Tiệt ghé nhất nhưng mà đây, bỏ tôi bỏ Bỏ hết bỏ Ô <laughs> khỉ Này Xoe Ai chơi Tịt Tịt thì còn tịt Tịt em theo Tịt thì còn tịt tép Tao mà <laughs> tao mà tịt là tao treo ấy Ô Đúng thật Tao mà là tịt tao treo tao 10 điểm nên tao phải bỏ anh chứ Tịt áp tép thì ông nào tịt thì đừng lõa thôi Nếu mà là tịt thì là tao treo Tổ đéo điểm nào Không điểm nào nó cay quên mình gửi bài mình cho mọi người xem kiểu cắt đèn lắm ai cắt <laughs> wow ai bà nội phát nào như thế tịt bắt bàn ngay gì vậy cho tôi xin cây <laughs> Bỏ hai điểm đánh cái gì? Hai điểm đánh chia đánh cái <laughs> gì? sao, sao cứ thế nhỉ? Tôi không có điểm đâu, sao có ông người cứ thế nhỉ? oh. ngu gì tiền gì đang thiếu Ủa, nhiều rồi đấy ván lần cao đầu rồi chết rồi toàn một cái gà đi không ơi hôm nào chưa ra bớt ừ. bớt bớt bớt bớt một con gà là về nhà đóng gạo cho vợ con ăn tuần rồi cắt hết thế à tính thế thôi đừng, chơi đừng chơi nữa ở nhà thôi chứ cần để tiền cho vợ đông gạo thì ăn cả đời nhà mà mua lấy cái gạo bắc hương mà ăn kiếm cái gạo ngon cái gạo dẻo ăn nữa bình thường ăn gạo, à? gạo xấu ăn bình thường lấy gạo khăng mặn hôm nay là lấy gạo 200 1 triệu hai để 1 triệu cơ thế nào phải vào 1 triệu hai à ừ. không sao thế bắt bằng 1 triệu hai này tao còn chả biết sao thế nên mày úp còn thừa lại mỗi 500 thôi con này bó 5 điểm bó mỗi 500 à? bắt bằng 500 Không vậy thôi, bật tới. Mượn năm triệu. Mượn bắt giờ trả phải nói rõ. Thì cứ đưa đây chiều giá. Phải hứa. Hả? À. Không phải, phải, bước ra xong sới thì phải phải lấy trả ngay nhá. Xuống xe lấy nhá. Ba này, một 2 3 4 5 4 này. Còn lại cho 3 triệu. Bằng vâng, chốt mẹ A lại. Bật chín bảy đô. Ăn ui đánh đau thế cay à, à, chà đau quả này gặp cũng kèo á chà cái nhìn ra rùa à? náo náo đúng với cái chỗ người có điểm đấy thì, thì thằng này hay đánh náo mà ông gạ rỗng mà thế nào ừ, mày chở quá này hắn ấy có hàng rồi mình thua rồi kìa chấp nhận bắt bằng rồi đèn đi hai yeah. Dạ, đèn đèn kinh khủng còn hai không có đèn của chịu bằng này còn bốn bốn này còn còn bốn bốn nữa này bốn này ừ. còn bốn nữa này bốn này còn cho hai lít hai triệu hai triệu đi này, cáo rồi chọc đúng ha xem thử là không có cái gì mà không thì bằng đấy sao biết thằng mấy điểm bảy mấy điểm một ai như cốc cứ điểm làm đi tới trước mình